Cô Nhụy xin chào các con. Hôm nay cô Nhụy sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ Cream được mang tên Chú mèo đi hia. Các con hãy cùng nghe nhé. Một bác thợ xây có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ, một cối xây gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xây bột lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột. Khi bác thợ xây qua đời, ba người con chia nhau gia tài. Người anh cả lấy cối xây gió, người anh thứ hai lấy con lừa, người em út đành phải lấy con mèo vì gia tài còn lại chỉ có thế. Người em út buồn rầu lẩm bẩm một mình. Mình nhận được phần tồi tệ nhất, anh cả mình còn có thể xây bột, anh hai mình còn được cưỡi lừa Còn mình, mình làm ăn gì chứ con mèo khốn khổ kia Họa chăng lột da nó làm được đôi găng tay lông là hết sạch cả gia tài Nghe được hết đầu đuôi câu chuyện của chú mình Mèo nói Cậu ơi, hãy nghe tôi nói Cậu chẳng cần giết tôi lấy da làm một đôi găng tay loại tồi làm gì Cậu cứ thuê thợ làm cho tôi một đôi hia để tôi có thể đi phố được Lúc đó mọi người sẽ lưu ý tới tôi Rồi chắc cậu cũng mở mặt mở mày Ăn nên làm ra Người con trai bắt thợ xây rất đổi ngạc nhiên khi nghe mèo nói vậy Ngay lúc đó nhân tiện có thợ giày đi qua Anh Vẫy gọi vào thuê làm cho chú mèo một đôi hia Khi hia làm xong mèo xỏ chân vào lấy một cái bao đổ đầy lúa mạch rồi buộc miệng bao lại cho lúa mạch khỏi vải ra ngoài. Đoạn mèo quẩy bao lên vai, bước ra cửa, đi bằng hai chân như người. Vua trị vì hồi đó là một người thích ăn chim đa đa, nhưng thịt chim đa đa trở nên hiếm quý vì hầu như không ai săn bắt được con nào cả. Khắp rừng đầu cũng có chim đa đa, nhưng chim nhát quá, hễ hơi thấy động là bay lên, nên không thợ săn nào tới gần được để săn bắn. Mèo biết được chuyện đó, bèn nghĩ cách để săn bắt chim đa đa. Vào rừng, mèo cởi nút thắt bao, rắc lúa mạch ra xung quanh, giấu dây bẫy lẫn trong cỏ. Mèo ẩn nấp trong một bụi cây gần đó nằm rình. Được một lát, chim đa đa bay xà xuống ăn lúa mạch. Ăn hết ở xung quanh, chim lần vào ăn trong bao. Khi số chim vào bao ăn khá đông, mèo liền phát bao chim lên vai, cứ thẳng đường phía cung vua mà đi. Lính canh hô, đứng lại, đi đâu? Mèo đáp ngắn gọn, vào gặp nhà vua. Mày có điên không đấy? Có đời thở nhà ai lại có mèo vào gặp nhà vua? Một tên lính khác nói xen vào, cứ để cho nó vào, nhà vua cũng hay buồn, Biết đâu những trò gừ gừ và nhảy nhót nhố nhăn của nó lại làm cho hoàng thượng thấy quay khỏa. Đến trước nhà vua, mèo dừng lại, đứng hai chân sau, gặp người cúi chào nhà vua rồi nói Tâu bệ hạ, chủ tôi là bá tước. Mèo bịa ra một cái tên quý phái thật dài. Xin trân trọng kính gửi hoàng thượng lời chúc sức khỏe, và xin kính dân hoàng thượng số chim đa đa vừa mới bẫy được. Những con chim đa đa béo ngon làm vua rất hài lòng. Quá đổi vui mừng về chuyện đó, nhà vua truyền lệnh cho phép mèo vào kho, muốn lấy bao nhiêu vàng cho vào bao cũng được. Vua phán, nhớ mang số vàng đó về cho chủ ngươi nhé, nói là ta đa tạ bá tước về món quà biếu nhé. Trong lúc đó, Người con út khốn khổ của bác thợ xây ngồi rầu rĩ bên cửa sổ, hai tay ôm đầu suy nghĩ. Có bao nhiêu tiền của thì đã đổ hết vào việc sắm hia cho mèo, chẳng biết nó có làm gì nên trò trống không. Đúng lúc chủ đang buồn rầu thì mèo bước vào, đặt bao lên nền nhà, cởi nút thắt, trút vàng trong bao ra ngay trước mặt chủ và nói Thưa cậu chủ, đây gọi là chút ít bù đắp lại tiền sắm đôi hia. Nhà vua còn gửi lời hỏi thăm và đa tạ cậu chủ. Quá vui mừng về số gia tài mới có, anh con trai bác thợ xây chẳng còn bụng dạ nào mà hỏi xem tại sao lại có những chuyện như vậy. Mèo vừa tháo hia vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chủ nghe rồi nói Giờ thì cậu chủ đã có tiền rồi, nhưng không phải chỉ có vậy thôi đâu Sang ngoài tôi lại xỏ hi vào, cậu chủ còn giàu có hơn trước. Tôi cũng đã tâu với vua rằng cậu chủ là một vị bá tước. Ngày hôm sau, đúng như lời mèo nói, mèo xỏ hia vào rồi đi săn và mang tới biếu vua một bao đầy chim đa đa. Mọi việc cứ trôi chảy đều đều như vậy. Ngày nào mèo cũng có chim dân vua, ngày nào mèo cũng mang vàng về nhà. Mèo được vua yêu quý như cẩn thận tinh cẩn ra vào cung vua không bị hỏi xét, thà hồ tung tăng trong cung điện. Một hôm, mèo đang sưởi ấm trong bếp nhà vua thì thấy người đánh xe vừa đi vừa nguyền rủa. Mình mong vua cùng công chúa bị đau phủ giết chết đi cho rồi. Mình đang khoái ra quán nhậu và chơi bài cho thỏa chí thì lại phải đánh xe cho họ ra bờ hồ dạo cảnh. Sau khi nghe hết câu chuyện, mèo rón rén lẻn về nhà và nói với chủ. Nếu cậu chủ thật sự muốn trở thành bá tước và trở nên giàu có, thì cậu hãy đi với tôi ra hồ, rồi nhảy xuống hồ tắm. Người con út bác thợ xây không hiểu sự tình sẽ ra sao. Chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng theo mèo ra hồ, cởi quần áo rồi nhảy ùm um xuống nước. Mèo cầm quần áo của chủ mang giấu đi một chỗ, Vừa mới giấu xong thì nhà vua tới. Mèo liền lên tiếng la lối nghe thật là thảm thiết. Trời ơi là trời, muôn tâu bệ hạ, bá tước chủ tôi đang tắm ở hồ thì có một tên trộm đến lấy cắp tất cả quần áo để trên bờ. Giờ thì chủ tôi làm sao mà lên được, ở lầu dưới nước chắc sẽ bị cám lạnh mà chết mất thôi. Nghe vậy, vua cho dừng xe lại phán bảo một cận thần quay ngay trở về lấy một bộ quần áo của nhà vua đem tới. Bá tước mặc bộ quần áo lộng lẫy vào. Nhà vua tưởng chính bá tước là người Bảy và dân biếu mình chim đa đa nên rất biệt đãi bá tước. Mời bá tước lên ngồi cùng xe. Còn công chúa thì cũng chẳng có lý do gì để khó chịu. Vì bá tước vừa trẻ lại đẹp trai, thậm chí công chúa còn cảm thấy bá tước là một con người dễ thương là đằng khác. Mèo đi trước và tới một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, ở đó có hơn 100 người đang phát cỏ. Mèo hỏi, Các bóng nông, cánh đồng này của ai thế? Của thầy phù thủy lắm tà thuật. Mèo dặn họ, Các bác nghe tôi nói đây, xe nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi cánh đồng của ai, thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói đúng như vậy, thì tất cả sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Mèo lại tiếp tục đi, đến một cánh đồng lúa mạch rộng bát ngát tới tận chân trời. Có tới hơn 200 người thợ gặt, mèo hỏi. Các bác thợ gặt ơi, lúa này của nhà ai thế? Của thầy phụ thủy lắm tà thuật. Các bác hãy nghe tôi nói đây này, xe nhà vua sắp đi qua vùng này, nếu vua hỏi ruộng lúa của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói đúng như vậy thì tất cả sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, mèo tới khu rừng rộng đẹp bao la. Ở đó có tới hơn 300 người đang đốn những cây sồi to hàng mấy người ôm để xẻ gỗ làm củi. Mèo hỏi, Các bác tiều phu ơi, rừng này của ai thế? Của thầy phù thủy lắm tà thuật, các bác nghe tôi nói đây, xe nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi cánh rừng này của ai, thì các bác nhớ trả lời là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói đúng như vậy thì tất cả sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Mèo lại tiếp tục đi nữa, thấy mèo có dáng kỳ dị, đi thư thái như người đi hia, thì mọi người nhìn theo với vẻ sợ hãi kính nể. Một lát sau thì mèo tới lâu đài của phầy phù thủy, Mèo ngang nhiên bước thẳng tới trước mặt phù thủy. Phù thủy nhìn mèo với dáng khinh bỉ, hỏi mèo muốn chi? Mèo vái chào rồi nói Tôi nghe nói ông có thể tùy hứng Mà muốn biến thành con vật gì cũng được Biến thành chó, thành cáo, thậm chí thành chó sói Những chuyện ấy chắc chắn tôi có thể tin được Nhưng tôi tin ông không thể nào biến thành voi được Do đó tôi tới đây để chính mắt mình xem có đúng như vậy không. Phù thủy dương dương tự đắc nói Ồ, đối với ta đó chỉ là chuyện vặt vảnh Và chỉ trong nháy mắt, lão phù thủy đã biến thành voi Mèo bảo Thế là cũng đáng kính nể lắm Nhưng liệu có thể biến thành sư tử được không? Chuyện vặt vảnh ấy có chi đáng kể Vừa nói xong thì đứng trước mặt mèo đã là một con sư tử oai vệ Mèo làm ra bộ sợ hãi kêu lên Chuyện như vậy đúng là tôi chưa từng nghe và chưa từng trông thấy Ngay trong giấc mơ tôi cũng chưa từng thấy bao giờ Nhưng nếu ông biến ra một con vật nhỏ xíu như con chuột nhắt chẳng hạn Thì mới thật là tài thánh Chắc chắn là ông tài ba hơn hẳn các thầy phù thủy khác trên đời Nhưng chuyện biến thành chuột nhắt ừ, chắc là không làm nổi Nghe những lời phỉnh bồi tai Lão phù thủy thích chí lắm Lão nói Ôi chà chà Anh bạn bèo thân mến Ngay cả việc đó ta cũng làm được Và tức thì con chuột nhắt đang chạy nhảy lăn xăng trong bồn Mèo theo sau, nhanh như chớp vồ ngay được chuột và ăn ngấu nghiến hết luôn. Vua cùng bá tước và công chúa đi dạo chơi. Lúc tới cánh đồng cỏ rộng mênh mông, vua hỏi Cánh đồng cỏ này của ai đấy? Tâu bệ hạ, đồng cỏ của đức ông bá tước ạ. À. Mọi người đồng thanh đáp ý như lời mèo dặn. Vua nói, bá tước ạ, à, bá tước có vùng đất đẹp đấy. Sau đó, đoàn người tới cánh đồng lúa bát ngát. Vua hỏi, ruộng lúa của ai đó hở các ngươi? Tàu bệ hạ của đức ông bá tước ạ. À. Ai chà, bá tước, đất vừa tốt mà lại còn rộng bao la bát ngát. Tới rừng, vua hỏi, rừng của ai đó các ngươi? Tàu bệ hạ của đức ông bá tước ạ. À. Sự ngạc nhiên của vua cứ thế mà tăng lên, vua bảo Bá tước ạ, à, chắc hẳn là bá tước giàu có lắm, ta chưa chắc đã có một khu rừng rộng đẹp bao la như vậy. Rồi đoàn người tới lâu đài, mèo đã đứng đợi ở cầu thang. Khi xe vừa đổ, mèo nhảy ngay xuống ra mở cửa và nói Tàu bệ hạ, Bệ hạ đã tới khu lâu đài của bá tước chủ tôi. Điều đó là một vinh hạnh suốt đời cho chủ tôi. Vua xuống xe, ngạc nhiên về tòa nhà lộng lẫy, to hơn và đẹp hơn cả cung điện của mình. Bá tước dẫn công chúa lên phòng tiếp tân, căn phòng sáng loáng, ống ánh bởi vàng ngọc châu báu. Và công chúa đính hôn với bá tước khi vua cha băng hà Bá tước lên nối ngôi Phong cho mèo đi hia làm tể tướng Câu chuyện đến đây là hết rồi Các con thấy chuyện có hay không? Nếu thấy chuyện hay thì các con nhớ nhấn like, subscribe kênh và chia sẻ kênh cho cô Vương Nhụy nhé. Chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.